chào tất cả anh em đang à, xem cái video này nhá thì là trong ngày hôm nay tôi sẽ à, gạ một thằng đến à, chơi bài cùng với tôi đấy và tôi sẽ sử dụng chính cái công cụ này để bịp bịp nó tại nhà tôi luôn anh em nhé ấy thì là cái công cụ này này cho anh em biết trước đây đây là cái bộ kính áp tròng để nhìn xuyên bài lát nữa tôi sẽ sử dụng cái công cụ này để tôi bịp nó luôn thì bây giờ nó sẽ sắp tới rồi đấy anh em cùng đón chờ xem tôi sẽ thịt cái con gà này như nào nhé anh em nhé bây giờ thì chơi gì liêng hay ba cây lương thì nó nhanh thì đỡ phải lọc bài được chứ lương gạo nhiêu và triệu thôi thằng không gì nhá Quên. không nợ đâu nhá ai thua thôi nhá nợ ai bây giờ tổng hai tổng một triệu gà một triệu Đấy nghi 2 triệu, 2 triệu cân à ừ. Ui, cho ông ăn luôn đi còn Đấy, ông ăn đi cúp không cúp cái trong cúp Uh, uh, uh. Đấy đi, 2 triệu cân một triệu hai triệu một hai ba bốn triệu bốn triệu á Chứ đúng rồi bốn triệu năm triệu năm điểm thì vào bốn triệu làm gì Chứ không ăn Ồ thì làm 5 điểm cũng căn Không căn làm gì căn mất tiền à mất đâu Dạy gì Ra đi chưa cúp đi chia đi cần hai triệu cân thôi ừ. hai triệu cân cái ba triệu 3 triệu cân cân thôi 7 điểm thôi 7 điểm muốn ăn làm sao ừ. 9 này đỏ thế nhỉ cho tôi nhắn tin tin nhá ok chia bài đi gào gào chứ ừ. đấy gào ấy tôi, tôi xin nhà nhắn cái tin đây hai triệu cân đúng không ừ. cân hai triệu cân thôi gì ừ. là thôi sáu sáu gì sáu astro. astro ăn luôn astro ăn rõ ràng rồi nhớ phải phải làm gì còn anh em ra dạ. này cục đi mấy triệu là cân hai triệu ăn luôn ông có điểm không có điểm cái gì cục đi hai triệu cân ừ, ừ. Đấy. 2 Thế còn được thêm được bao nhiêu? Thêm 2 Thêm 2 triệu á Ông ăn đi luôn như hai chín bài ăn à? chín thừa ăn rồi chín ông tối hai nữa cũng thêm ừ, một tỷ đồng theo đấy ở à, một triệu này nhân 3 ừ. ừ. Thêm 3 triệu nữa 3 triệu chịu rồi 3 điểm bài thì ông tôi đánh láo rồi ông ăn đi ừ. Chín thì chả bắt Chín ăn rồi Chịu Chín chắn chắc chắn chia đi chơi năm triệu hoàn luôn đi à, không cần bỏ tiền đúng không 5 triệu về cái cũng đi chị em nhá hai triệu cân đánh nhìn lên này chơi đâu đâu có đánh được không hay là nghỉ ừ hai triệu cân đủ hai này thêm 3 triệu 3 triệu 3 triệu cân này thêm 5 triệu nữa ừ. ừ. cần thôi hai này ba này bốn năm liệu này cần đúng không thêm lại ba triệu lại thêm 3 triệu cân ba lại tiếp tục thêm năm gắt nhỉ yếu bỏ đi năm triệu con thôi thêm ba nữa lại thêm ba cần thêm ba ấy nhỉ thêm ba triệu thôi thêm thế nào ba triệu cân này thêm 10 triệu phát cuối đấy bát này hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này tám này chín này mười này cân này đúng không đã đi từ từ thêm hai này ba này bốn này thêm năm này Thêm 5 triệu á Ừ Thêm 5 triệu Không có nước khi bò 5 triệu gì đấy, tiền được cân thôi Cân, cân cho ông ấy, tôi hết tiền ấy nhá, Đúng, vừa đủ 5 triệu Đây, cân cho ông 38, ông ăn sao được này, Đùa Bình tĩnh em bình tĩnh thằng em từ từ thấy gì chưa đèn thế nhở đen gì đen ba tám hai thằng nghĩ là mình nhất rồi không nhất được không có gì là không không thể cả nhá yeah. bị nói bài này bài bài hàng này là bài gì đây à cái gì kiểm tra đi thấy gì không kiểm tra đi bài này như nào đấy nhở có gì đâu mà cho xin lại triệu đi lại đi tôi về nhà nhà nhà ông tôi triệu đi lại cho ông hai triệu ok chưa xin nhá mai cho ba cây được ok